Xin chào tất cả quý vị, à, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tư điểm đầu tư được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. À, hôm nay cái trong chương trình này chúng ta sẽ nói về một cổ phiếu tuấn nghĩ rằng khá hấp dẫn, một cổ phiếu có cái à, quỹ đất khá là lớn tại khu vực Bình Dương, đó chính là PHR. Và cái tiêu đề của ngày hôm nay đó là chờ đợi sóng gió qua đi. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là um, điều gì đang cản trở cái đà tăng giá của PHR và bao giờ thì cổ phiếu này có thể cất cánh thì trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tôi ờ, tôi sẽ cố gắng chia sẻ với quý vị ờ, về cái cái điểm mà khiến cho cái giá cổ phiếu có thể bật bật tăng trở lại ok à, trước tiên thì ờ, Tuấn xin giới thiệu qua một chút đó là đây là hai cái cộng đồng hai cái bên tay trái của của tôi đây thì chính là cái hai cộng đồng cộng đồng nhất là cộng đồng về đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và quý vị nhà đầu tư có thể quét mã QR code và vào cái cộng đồng này trong cộng đồng này thì trung tâm tư vấn đầu tư sẽ cố gắng đưa ra các uh, kiến thức các trí tuệ và các nhận định của cổ phiếu ở ở trong cái group này và thứ hai là cộng đồng giao dịch uh, chứng khoán Dietrade thì quý vị cũng thể vào đây và uh, nhận những cái cái thông tin về phân tích kỹ thuật ngoài ra thì bên tay phải tôi đó chính là uh, khóa học về chứng khoán và quý vị có thể quét mã này để tham gia khóa học của Vinrex ok rồi chúng ta sẽ vào phần chính ngày hôm nay phần chính ngày hôm nay đó là như mọi lần thì Tuấn sẽ chia sẻ lại nó sẽ có 3 phần một là thiên thời hai địa lợi ba nhân hòa của công ty này đầu tiên đó là thiên thời đó là tác động về thế giới thì uh, nhắc qua lại thôi vì cái này Tuấn đã nói rất nhiều lần trong các bản tin khác bản tin trước đó là sự thay đổi trong cơ cấu GDP của Trung Quốc khi mà họ ờ, tăng trưởng mạnh hơn về ờ, cơ cấu về dịch vụ và công nghệ cao thì ngược lại những một số các ngành mà uh, ô nhiễm môi trường hơn thì hoặc là thiên về sản xuất nhiều hơn và thâm dụng lao động sẽ được chuyển dịch dần sang các nước khác cho nó có Việt Nam và đó đó cũng chính là một cái vấn đề mà vì sao cái xu thế uh, tăng trưởng uh, giá cổ phiếu của ngành khu nghiệp đã tăng trưởng rất là mạnh từ năm 2018 đến nay đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái tiền lương tăng ờ, thực tế của của Trung Quốc nó cũng cao hơn rất nhiều so với phần còn lại của khu vực uh, châu Á ngoài ra phía đồ thị bên tay phải của tôi chính là cái cái mức mức tiền lương giữa Việt Nam này của và Thái Lan và Trung Quốc thì chúng ta nhìn thấy rằng là tiền lương của Việt Nam đâu đó chỉ bằng 1 phần tư 1 phần 3, 1 phần tư tiền lương của một công nhân bên Trung Quốc đó thì chính cái điều này làm cho cái ờ, sự dịch chuyển dòng vốn từ bên uh, Trung Quốc sang Việt Nam đồng ý rằng là cái năng suất lao động của Trung Quốc có thể cao hơn Việt Nam nhưng mà cái mức chênh lệch tiền lương như thế thì thực ra nó nó rất là khó để lấp đầy cái mức chênh lệch năng suất lao động đúng không ạ? Còn một lý do nữa rất là quan trọng không không kém sự quan trọng đó chính là cái việc uh, chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ thì khi mà ông ờ, Joe ờ, Joe Biden ông lên làm tổng thống thì có rất nhiều cái luồng suy nghĩ rằng là ông Biden ông sẽ Ờ, quay lại cái chính sách cũ tức là sẽ không làm chiến tranh thương mại với Trung Quốc nữa nhưng thực tế thì chính quyền ông ờ, Biden vẫn tiếp tục là thực, thực hiện cái chính sách ờ, thương chiến với cả Trung Quốc và chính điều này thì chúng ta nhận thấy rằng là năm 2018 đã rất nhiều các công ty chuyển dịch một phần cái sản xuất của mình sang nước ngoài để giảm cái căng thẳng thương mại địa chính trị và để hàng có thể xuất khẩu của họ có thể xuất khẩu được về về về Mỹ thì rõ ràng là bây giờ khi mà Ờ, cái thương chiến này chưa có dấu hiệu dừng lại kể cả khi tổng thống Trump đã ừ, đã nghỉ việc thì ờ, cái cái xu hướng này sẽ tiếp tục xảy ra và đó thì Việt Nam mình vẫn là một trong những nước sẽ được hưởng lợi trong cái quá trình này. Rồi và ngoài ra một cái điểm nữa của ờ, PSR tức là PSR thì chúng ta biết có hai mảng kinh doanh chính một là mảng kinh doanh về cao su và một mảng kinh doanh về bất động sản công nghiệp thì riêng cao su thì nó là hai mảng nhỏ một đó là ăn theo giá của cao su tăng hoặc giảm và thứ hai là ăn theo cái giá của gỗ sẻ tức là cái gỗ mà sau khi cây cao su được à, khai thác khoảng 15 năm đến khoảng 20 năm thì thông thường cái cao su ấy sẽ bị chặt đi để thay thế một lứa trồng mới và khi mà chặt đi đó thì cái phần gỗ đấy được sử dụng để làm các à, các loại khác ví dụ như là gỗ nội thất này rồi bàn ghế đóng bàn ghế đó thì chúng ta sẽ nhìn hai tất cả biểu đồ này chúng ta nhận thấy rằng là giá cao su hiện nay là trong 5 năm trở lại đây bắt đầu quay trở lại chúng ta nên nhớ rằng là giá cao su ở mức cao đỉnh lịch sử là năm 2008 thời điểm đấy Tuấn còn nhớ rằng là uh, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai còn nói nói câu chuyện vui là ừ, anh có nhìn thấy cái gì không đây chính là mùi tiền tức là cái cái cái vàng trắng cao su đó đó thì đấy chính là cái thời thời điểm đấy là thời điểm mà giá cao su lên rất là cao và sau đó thì giá cao su ở mức rất là thấp trong rất là nhiều năm rồi và chúng ta cần phải để ý rằng là những doanh nghiệp mà đã chịu trong cái thời kỳ giá cao su ở mức rất thấp như thế và họ đã có lãi thì khi giá cao su chỉ bật tăng lên thôi thì những doanh nghiệp này sẽ những doanh nghiệp có lợi nhuận rất là cao thì đó là một điểm điểm thứ hai là cái diễn biến gỗ sẻ chúng ta nhìn cái diễn biến gỗ sẻ ở bên về bên tay phải của Tuấn đây về đầu bên bên bên kia bên tay trái xin bên tay trái kia à, à, một gỗ sẻ bên bên kia đúng không ạ thì à, nó đang ở mức rất là cao trong nhiều năm rồi số lượng phương tiện đăng ký tại Mỹ đúng không ạ chính là cái mà nhu cầu về cao su rồi số lượng nhà ở mới ở Mỹ thì nó là theo nhu cầu của gỗ vì khi mà số lượng nhà mới xuất hiện thì rõ ràng là cái nhu cầu về uh, gỗ nội thất rồi bàn ghế vân vân uh, tủ bếp vân vân sẽ, sẽ lên rất là cao và đó chính là hai đặc điểm mà uh, cái, cái siêu chu kỳ hàng hóa đã và đang xảy ra rồi, như vậy Tuấn tổng kết lại là thiên thời của doanh nghiệp này có gì? Đó là một là vẫn Trung Quốc có một và xu hướng này đã bắt đầu từ năm 2018 và đến hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Rồi thứ hai nữa là thương chiến Mỹ Trung, đúng không ạ? Khi mà chính quyền ông à, Biden, ông vẫn chưa chưa thay đổi lại cái cái chính sách cũ của tổng thống Trump. Và thứ ba nữa là siêu chu kỳ hàng hóa và chúng ta đã nhìn thấy à, đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong khoảng một năm trở lại đây. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần tiện lợi. Đó chính là tác động từ chính sách nhà, chính sách nhà nước sẽ tác động như nào đối với cả uh, nói chung à, thứ nhất đó là về các hiệp định à, FTA như như chúng ta đã biết rằng là Việt Nam đã gia nhập rất nhiều các uh, hiệp định FTA gồm có cả song phương đa phương uh, đối với cả hiệp định lớn nhất là hiệp định CPTPP uh, hiệp định này đã được ký kết và đã có hiệu lực Uh, trong đó thì uh, hiện nay thì lúc trước thì có cả Mỹ nhưng sau đó Mỹ đã rút ra khỏi nhưng bây giờ chính quyền ông Biden đang đâu đó đang xem xét cái việc mà gia nhập lại Mỹ và đồng thời à, gia nhập lại cái cái cái hiệp định này đồng thời một số các nước lớn khác như kiểu Trung Quốc đang tỏ ý muốn gia nhập cái hiệp định này đó thì và Việt Nam đã là là một trong cái một cái một cái điểm điểm trong cái toàn bộ việc kết nối rồi và cơ hội lần này của Việt Nam rất là lớn ờ, hiệp định thứ hai là hiệp định RCEP hiệp định thứ ba là hiệp định evfta và có rất nhiều các các mảng thuế sẽ về 0% ngay khi hợp đồng có hiệu lực ví dụ như là của Nhật Bản hạn đúng không ạ thì đó đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy uh, khi mà Việt Nam nằm ở trong cái rất nhiều các FTA đó thì dần dần các công các công ty đa quốc gia nhận thấy rằng à nếu chúng ta chuyển cái mảng sản xuất vào đây chúng ta sẽ hưởng lợi rất nhiều thứ cái thuế chúng ta sẽ bị giảm sẽ được giảm đi rồi chúng ta sẽ được rất nhiều ưu đãi vào các ờ, nước xuất khẩu uh, sở tại đúng không ạ đấy là những cái lợi thế rất là lớn rồi thứ ba nữa là uh, uh, đây chúng ta chính là cái mức uh, thuế xuất thì bắt bình quân các nước bắt đầu giảm đây có rất nhiều các thuế xuất của các nước ví dụ như FTA của ASEAN này ASEAN Trung Quốc này rồi ASEAN Hàn Quốc vân vân có rất nhiều các hiệp định FTA và chúng ta nhìn thấy rằng là các mức thuế về cơ bản sẽ giảm rất là nhiều ví dụ như ASEAN Trung Quốc là từ 3,6% về 2,9% vân vân vân đó thì rất là nhiều các khoản thuế sẽ được giảm đi đấy chính là một lợi thế rất là lớn lợi thế thứ hai à, ngoài cái việc FTA đó chính là cái lợi thế về chính sách của Việt Nam khi mà vừa rồi có uh, có một cái nghị định ờ, mới ờ, về quản lý khu công nghiệp khu kinh tế thay thế cho nghị định 82 cũ đó là một đó là chính quyền các cấp sẽ được có nhiều thẩm quyền hơn trong việc phê duyệt các dự án khu công nghiệp ngày xưa thì tất cả các dự án đều phải đưa lên đến thủ tướng trình thủ tướng chính phủ để để phê duyệt nhưng hiện nay thì đã có một vấn đề đó là Ờ, những dự án mà từ 200 ha trở xuống theo ngựa thì dự thảo nghị định mới đó thì những dự án mà có 200 ha trở xuống là có thể được ký bởi chủ tịch ờ, ủy ban nhân dân tỉnh hoặc là bộ trưởng tức là chỉ cần đến cấp bộ trưởng thôi chứ không nên cần đến cấp thủ tướng chính phủ và rõ ràng như vậy là cái khả năng triển khai thường nhanh hơn thứ hai là những quy định về uh, cho phép rằng là nhà uh, nhà phát triển khu công nghiệp có thể bán đất song song việc xây dựng hạ tầng thay vì ngày xưa là họ phải xây dựng hạ tầng hết xong đầu họ mới được được bán đất cho nhà đầu tư nhưng bây giờ họ được ờ, bán đất huy động vốn trước và sau đó thì họ sẽ song song đó họ sẽ xây dựng hạ tầng thì đây là một cái mà ờ, khiến cho cái nhu cầu vốn cho một cái ờ, phát triển khu nghiệp sẽ rẻ hơn rất là nhiều rồi những các quyết định khác liên quan đến mô hình khu công nghiệp ví dụ những mô hình khu công nghiệp mà chỉ phải làm một thứ ví dụ như vừa rồi khu Tân Lập 1 của bên PHR dự kiến rằng chỉ làm ờ, về sản xuất gỗ thôi thì họ sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi khác. Đó thì có rất nhiều các uh, lợi thế tốt hơn cho các khu nghiệp mà khi mà nghị dự thảo nghị định này uh, được đi vào chính thức hoạt động. Rồi, điểm thứ ba của cái điện lợi đó là chính là cái kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông của chính phủ tạo động lực cho bất động sản khu nghiệp. Thì cái số đường km cao tốc của chính phủ dự kiến đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 4.000 km và gấp 3 lần cái số cái lượng km thực hiện trong 20 năm trước đúng không ạ chúng ta nhìn thấy biểu đồ bên bên bên này đó đúng không ạ rồi và thứ hai nữa là uh, đường vành đai 4 là xây dựng rất nhiều đấy đường vành đai uh, xung quanh uh, khu vực uh, bộ tứ kinh tế này và khi mà xây dựng các đường vành đai này thì việc vận chuyển giao thông sẽ thuận lợi hơn và như Tuấn đã nói rằng là uh, các khu công nghiệp sẽ quan trọng nhất đó là gần các khu đặc khu kinh tế đúng không ạ và thứ hai là gần các cảng thì ví dụ như à, khu của Bình Dương rất gần các cảng cắt Lái cảng Cái Mét Thị Vải thì đó là những cái khu vực mà khá là quan trọng để phát triển à, bất động sản khu công nghiệp đây và đồng thời với đó thì à, chúng ta biết rằng là trong khu Việt Nam thì uh, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp khá là khá là tốt tốt hơn rất nhiều so với khu vực ở ngoài miền Bắc và trong miền Nam thì uh, có 4 4 đến 5 uh, 5 tỉnh là thu hút bất động sản công nghiệp rất là tốt đó là Long An này đó là Đồng Nai, Bình Dương và Rịa Vũng Tàu. Thì trong đó thì Bà Rịa Vũng Tàu là một nơi có cái giá thành à, sản xuất rẻ nhất. Trong ngược lại thì khu Bình Dương và khu Đồng Nai thì hai tỉnh thành có ờ, có số lượng thu hút FDI tốt nhất trong ờ, từ năm 2014 đến 2018 à, đến 2020. Đó. Rồi chúng ta biết rằng là uh, tổng uh, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng khá là cao thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ liên quan đến là việc là các bất động sản công nghiệp nó phải gần các cảng gồm có cả cảng biển này và cả cảng hàng không ví dụ như ở đây cũng rất là gần sân bay Tân Sơn Nhất đó thì đấy là những cái lợi thế rất là lớn của các uh, khu công nghiệp mà ở trong bộ túi kinh tế này về FDI thì Bình Dương là một uh, tỉnh sẽ luôn luôn nằm trong top 5 uh, ờ, những tỉnh mà được uh, nhận cái vốn FDI lớn nhất toàn quốc đó thì đấy là những cái lợi thế rất là lớn của tỉnh Bình Dương rồi ok như vậy điện lợi chúng ta tổng hợp lại gồm có gì thứ nhất đó là hiệp định FTA thứ hai đó là dự thảo à, thay thế cho nghị định 82 à, khiến cho cái việc mà đầu tư khu nghiệp sẽ à, tiện lợi hơn rất là nhiều thứ ba đó là cái kế hoạch phát triển hạ tầng của chính phủ khi mà tăng cái số km đường cao tốc lên thứ tư đó là cái dòng vốn FDI vẫn chưa dấu hiệu xuyên giảm thực ra dòng vốn FDI này liên quan đến cả cái phần thiên thời phía trước mà Tuấn đã nói đến nhưng mà cái phần điện lợi này có một cái rủi ro một rủi ro khiến cho giá cổ phiếu của của PHR Tuấn nghĩ rằng là sẽ gặp rất nhiều cản trở và chúng ta chính là câu chuyện hôm nay chúng ta nói đến đó là sóng gió khi nào vượt qua sóng gió đúng không ạ à, rủi ro của PR đó chính là cái sai phạm của tỉnh Bình Dương đợt vừa rồi à, khi mà ông ờ, chủ tịch ờ, tỉnh Bình Dương đã chuyển giao rất nhiều đất công cho tư nhân mà nó không đúng quy trình sai pháp luật và khiến cho một loạt các lãnh đạo của tỉnh đang bị ờ, bắt bớ đang bị kỷ luật thì khi mà cái việc đó xảy ra thì thông thường các lãnh đạo mới sẽ rất là ngại để ký kết việc ờ, chuyển giao đất đúng không ạ thì trong đó thì trong trong câu chuyện này thì PR hiện tại đang xin cấp ờ, một loạt các đất khu nghiệp mới và rõ ràng là chúng này lúc này sẽ bị ờ, tạm thời dừng lại và chính việc tạm thời dừng lại này sẽ khiến cho cái giá cổ phiếu của PR đâu đó sẽ bị chững đi ngang một khoảng thời gian nhất định đó thì đây chính là một cái rủi ro rất là lớn và tí nữa uh, Tuấn sẽ cập nhật kỹ hơn về cái phần này rồi chúng ta sẽ sang phần nhân hòa doanh nghiệp này đang có lợi lợi thế gì đây thì ta nhìn thấy rằng là uh, doanh nghiệp này từ khi mà họ chuyển dịch gần sang cái bất mảng bất động sản khu nghiệp thì cái ROE rồi cái biên lợi nhuận họ tốt hơn rất là nhiều và chúng ta nên ờ, lưu ý rằng là cái mảng uh, bất động sản khu nghiệp thì cái biên lợi nhuận gộp của nó cao hơn rất nhiều so với các mảng truyền thống khác uh, đó là mảng về uh, cao su rồi gỗ đúng không ạ và đặc biệt rằng là uh, PSR thì có 15.000 ha 15.000 hectare ở khu vực ờ, tỉnh Bình Dương nếu như mà tính đơn giản cứ 1 hecta mà chuyển giao cho Nam Tân Uyên giá 1 tỷ thì 15.000 ha này đâu đó quy lại là 15.000 tỷ và vốn hóa của của PHR mới đang khoảng 8.000 tỷ đó là Tuấn mới đang tính là 1 tỷ một ha đấy nhá chứ còn thực tế hiện tại là ừ, việc ờ, một ha của ờ, khu vực tức là một một mét vuông của khu vực bất động sản khu nghiệp ấy bán với giá là khoảng là uh, 115 đô tức là đâu đó tính ra khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu đúng không ạ nếu như chúng ta nhân cái số đấy lên với cả số lượng ha ấy, thì cái quy mô nó lên khoảng đâu đó rất là lớn Tuấn nhớ là hôm trước ngồi tính đâu đó phải gấp 10 lần cái số 15.000 tỷ nó 150.000 tỷ đến 200.000 tỷ đó thì đấy là những cái mà chúng ta nhận thấy rằng là giá trị doanh nghiệp vẫn đang có tiềm ẩn rất là nhiều ờ, và nó chưa được hiện thực hóa ra câu hỏi chúng ta đặt ra rằng là khi nào được hiện thực hóa thôi ạ rồi về thế câu chuyện trong năm nay là gì đó là uh, họ vẫn có câu chuyện từ V 3 tức là đây là cái khu nghiệp mà sẽ dẫn dắt lợi nhuận chính của họ trong giai đoạn 2020 và 2021 rồi còn Nam Tân Uyên thì họ đã nhận cái đền bù rồi nhưng mà họ sẽ vẫn được ghi nhận cái lợi nhuận liên doanh liên kết à, năm à, với với cái lợi nhuận đều từ Nam Tân Uyên sang là khoảng 22% đó trong dài hạn hơn thì nó sẽ có một số các câu chuyện như sau một đó là khu công việc à, họ đang có cái khu công nghiệp Tân Bình khi mà họ sở hữu 80% thì họ ờ, sắp tới là họ sẽ phát triển thêm một loạt các khu nghiệp mới như kiểu Tân Bình Tân Bình mở rộng giai đoạn 3 à, giai đoạn 2 xin lỗi giai đoạn 2 với quy mô là 1.000 ha rồi à, khu nghiệp Hội Nghĩa 715 ha khu công nghiệp Bình Mỹ à, 1 ha và đặc biệt một điểm đó là họ à, phát triển khu công nghiệp Tân Lập 1 với tỷ lệ sở hữu họ chỉ 51% thôi nhưng cả cái diện tích chỉ là 220 trở xuống thì Tuấn vừa nói lúc trước Tuấn vừa nói ở phần điện lợi đó là theo cái nghị định mới của chính phủ ấy thì ờ, những cái dự án mà từ 220 trở xuống thế chỉ cần phê duyệt đến cấp tỉnh hoặc là cấp bộ trưởng mà không cần đến cấp thủ tướng chính phủ nên thời gian phê duyệt sẽ được rút ngắn đi đó thì đấy là một điểm rất là quan trọng ờ, khi mà chúng ta xem xét đến công ty PHR này và ngoài ra một điểm nữa đó là có anh ờ, Mai Hữu Tín anh được biết đến là một người khá nổi tiếng trong cái câu chuyện MA khi mà anh đã giải cứu được xong với Sài Gòn này rồi bây giờ mới nhất là anh đang giải cứu gỗ Trường Thành TDF anh cũng là chủ tịch ờ, hội đồng quản trị của công ty TTF và đồng thời là phó chủ tịch của ngân hàng Kim Long Banh. Và đó khi mà anh ờ, vào đây thì anh sẽ mục tiêu sẽ giúp đỡ cho PHR trong việc mà triển khai cái khu công nghiệp ờ, Tân Lâm 1 thành sản xuất gỗ và ừ, anh sẽ chạy giúp cái phần của giấy phép nó hoạt động nhanh nhất có thể. Thì đấy chính là một đặc điểm rất là quan trọng của công ty PHR này khi chúng ta đầu tư tại điểm này. Rồi, ngoài ra thì ngay trong cái buổi đại hội cổ đông vừa rồi khi mà anh Mai Hữu Tín song song việc mà anh Mai Tín đi vào thì chúng ta có thấy một số chuyển biến rất là tích cực của doanh nghiệp này đó là thứ nhất là họ sẽ trả cổ tức 45% thay vì là 4.000 như ngày xưa thì bây giờ họ quyết định trả 4.000 rưỡi và họ đã tạm ứng 2.000 rưỡi rồi và sắp tới họ sẽ chia tiếp là 2.000 nữa đúng không ạ rồi ờ, họ có cái quỹ giảm cái quỹ khen thưởng phúc lợi trước đây thì họ luôn luôn nó một công ty nhà nước mà thì việc mà trích quỹ thưởng ờ, phúc lợi thường khoảng 20% thì bây giờ họ chỉ xuống còn 7,9% à, mà thôi tức là đâu đó khoảng 75 tỷ đúng không ạ rồi cổ tức ờ, tiền mặt cho năm 2021 thì họ dự kiến vẫn là khoảng 4.000 đó thì chúng ta nhìn rằng là giá cổ phiếu đang 4.000 và chia cho à quên xin lỗi cổ tức đang là 4.000 và chia cho cái giá cổ phiếu đang khoảng 57.000 đâu đó cũng ờ, tỷ suất lợi nhuận cũng 7,5% khá là hấp dẫn tức là trong trường hợp mà giá cổ phiếu có giảm thì chúng ta sẽ ăn được cổ tức đúng không ạ và nếu ngược lại nếu như mà khu tân lập được đi vào hoạt động sớm thì cái giá cổ phiếu sẽ vò lên rất là cao thì đấy chúng ta ờ, cái ít nhất là theo quan điểm của Tuấn là phòng vệ được cái rủi ro giảm giá rồi thì chúng ta tổng hợp lại cái nhân hòa của doanh nghiệp này đó là gì thứ nhất đó là họ đã chuyển dịch sang những mảng kinh doanh có hiệu quả hơn đặc biệt là mảng à, à, mảng về bất động sản khu công nghiệp đúng không ạ rồi thứ hai là họ sẽ được uh, ghi nhận trong ngắn hạn trong năm nay đó là cái việc ờ, ghi ghi nhận cái bồi thường từ Vship 3 và đồng thời họ vẫn tiếp tục ghi nhận lợi nhuận uh, ờ, liên danh liên kết của Nam Tân Nguyên. Thứ ba đó là họ được bổ sung thêm một thành viên hội đồng quản trị. Đúng không ạ? Và đồng thời là, họ giảm được cái khen thưởng rồi tăng được cổ tức thì đấy là những cái cái catalyst khá là quan trọng của ờ, doanh nghiệp này trong thời gian tới, ít nhất là trong một năm tới. Rồi thế cái kết quả kinh doanh của nó là gì? bởi vì kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo rằng là cái đà tăng cổ phiếu là bền vững hay không thì dự kiến rằng là năm 2021 ờ, lợi nhuận của họ đâu đó khoảng là 1.050 tỷ và 2022 là 1.150 tỷ Tuấn lưu ý rằng là tất cả các ờ, kế hoạch lợi nhuận này là chưa bao gồm ờ, việc Tân Lập 1 đi vào hoạt động nếu như Tân Lập 1 đi vào hoạt động sớm thì rõ ràng rằng là cái điểm bật của giá cổ phiếu sẽ, sẽ rất là mạnh còn trong trường hợp mà Tân Lập 1 vẫn chưa đi vào hoạt động thì cái lợi nhuận của PR nhìn nó rất là ok rất là ổn định và P E của họ à, với giá 57.400 thì cái P E của ờ, PR cho năm 2021 đâu đó khoảng 7,4 lần và 2022 là khoảng ờ, khoảng 6,8 lần đúng không ạ tức là một mức rất là rẻ và nếu như mà theo quan điểm của Tuấn nếu như mà chúng ta tính cái mức P E cho doanh nghiệp này khoảng 8 lần nhất là với cả cái quy mô tài sản họ rất là rất là lớn như thế thì P/E 8 lần là hoàn toàn có thể khả thi. Và như vậy thì giá mục tiêu đến 2022 là khoảng 68.000, tăng trưởng 18% so với cả giá đóng cửa ngày hôm nay là 57.400. Đúng không ạ? Nhìn thì nó không phải là quá cả, quá là cao, nhưng mà ngược lại nếu đấy đây là trường hợp gọi là base base case, tức là trường hợp mà ờ, không có sự ờ, phát triển cái khu công nghiệp mới và không không được thông qua thì chúng Tuấn nhìn thấy là cái mức giá này rất là hấp dẫn và khi Tân Lập một chẳng may ờ, may mắn được ờ, đi vào động sớm thì hoàn toàn là cái mức lợi nhuận của công doanh nghiệp này uh, nó sẽ vượt qua mức 1.100 tỷ rất là rất là nhiều đó rồi như vậy Tuấn sẽ tổng hợp lại doanh nghiệp này gồm những gì thứ nhất là họ có có thiên thời đó là thiên thời về Trung Quốc một về thương chiến Mỹ Trung về siêu chu kỳ hàng hóa và đó nếu như mà trong trường hợp mà uh, ờ, PR chưa phát triển được cái uh, cái khu, khu công nghiệp Tân Lập một thì hoàn toàn cái siêu chu kỳ hàng hóa khiến cho cái lợi nhuận từ mảng cao su và mảng bán gỗ của PR cũng sẽ tốt lên đó thì đấy cũng là một đặc điểm uh, hỗ trợ cho PR trong ngắn hạn rồi trong điện lợi thì họ có là hiệp định FTA ờ, thông qua rất là nhiều rồi họ có nghị định thay thế cho nghị định 82 khiến cho việc triển khai các khu công nghiệp mới với diện tích thấp sẽ nhanh hơn rất là nhiều đồng thời với việc mà cho phép các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp được góp vốn ngay từ giai đoạn đầu khiến cho triển khai nó nhanh hơn và nó giảm chi phí Ờ, rồi họ có kế hoạch phát triển hạ tầng của chính phủ dòng ờ, vốn FDI vẫn chưa có dấu hiệu ờ, sụt giảm đến tận đến đến hiện nay tuy vậy thì địa lợi này có một cái rủi ro chính là cái tỉnh Bình Dương đang có cái những cái sai phạm khiến cho việc cấp phép có thể bị chậm hơn so với dự kiến thì đấy là một cái rủi ro tôi nghĩ nó cũng là khá là lớn lớn theo nghĩa rằng là giá cổ phiếu khó tăng không nghĩa rằng là giá cổ phiếu dễ giảm họ có nhân hòa là gì họ đã là chuyển dịch kinh doanh này đúng không ạ rồi họ ờ, năm nay thì họ sẽ ghi nhận cái lợi nhuận đột biến từ vship 3 họ có thay đổi ban lãnh đạo tức là thay đổi thêm một hội đồng quản trị nữa vào trong và họ tăng cổ tức để giảm khen thưởng phúc lợi thì đấy chính là cái đặc điểm mà cái lợi cổ đông sẽ được đảm bảo nhiều hơn và sau đây thì Tuấn sẽ xin mời anh ờ, Nguyễn Văn Linh ờ, chuyên gia phân tích kỹ thuật của VNREX sẽ chia sẻ nhiều hơn đến quý vị về cái cái điểm vào hay là phân tích kỹ thuật của doanh nghiệp này xin mời anh Linh ạ À, xin chào uh, quý ờ, quý vị nhà đầu tư. Vừa rồi anh Tuấn uh, đã có chia sẻ với anh chị về câu chuyện của của hòa cổ phiếu Phước Hòa à, là những cái câu chuyện về mặt thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những cái cái câu chuyện những catalyst mà sẽ giúp cho cổ phiếu Phước Hòa sẽ có có có tăng trưởng trong cái thời gian tới. Vậy thì uh, tiếp theo thì Linh sẽ cùng với anh chị để uh, nghiên cứu nghiên cứu về cái yếu tố kỹ thuật của cái cổ phiếu Phước Hòa này để xem rằng cổ phiếu này À, hiện tại cái trạng thái cổ phiếu đang đang như thế nào có tích cực trong ngắn hạn để giao dịch hay không hay là chúng ta phải phải phải um, chờ những cái điểm mua mà nó hấp dẫn hơn cho cái cái mục tiêu uh, tăng giá trong thời gian tới thì quý vị cũng có có thể nhìn thấy ở trên ờ, màn hình là cái uh, cái biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu Hòa Phát, uh, của của cổ phiếu Phước Hòa thì zoom nhỏ cái của cái đồ thị lại thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu Phước Hòa cũng giống như là thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng đã có quá trình tạo đáy ờ, đi lên từ tháng ờ, tháng 3 năm 2020 khi mà cái ờ, cái cái dịch Covid đã, đa phần đã được kiểm soát và cũng giống như thị trường thì Phước Hòa đã có một cái nhịp tăng khá mạnh từ từ vùng giá đáy quanh vùng giá 32 và tiệm cận vùng đỉnh vùng giá 70 thì đó là một nhịp tăng khá mạnh của của Phước Hòa Tuy nhiên thì ờ, sau cái một cái nhịp tăng ờ, mạnh từ ờ, đầu đầu năm 2020 thì cổ phiếu đã bước vào một cái cái giai đoạn điều chỉnh giảm cụ thể cổ phiếu đã giảm có, có quá trình giảm điểm từ vùng 70 và về lại quanh vùng giá 50 nếu mà quý vị nhìn vào cái cái cái màn hình thì quý vị sẽ thấy rằng là cổ phiếu Vức Hòa trong ngắn hạn cổ phiếu đã đã tạo ra một cái một tạo ra trong một cái xu hướng giảm giảm giá trong ngắn hạn khi mà liên tục tạo những cái cái cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước đây ạ chúng ta nhìn thấy đây là cái những cái vùng mà mà cổ phiếu Phước Hòa đã tạo một cái cái xu hướng ờ, xuống giảm trong trong cái giai đoạn từ vùng giá 7 70 ờ, về lại 50. Tuy nhiên thì gần đây cổ phiếu này đã có đã tạo được những cái ờ, cái tín hiệu nó tích cực hơn về mặt về mặt giao dịch khi hình thành những cái đáy những cái đáy sau đều cái đáy sau đều bắt đều cao hơn so với những cái đáy mà cổ phiếu đã đã đã hình thành trước đó ở vùng giá 50 đây ạ đó và cái đỉnh sau cũng đã tịnh tiến tăng lên chứng tỏ rằng là trong cái cái ngắn hạn cái cấu trúc của của của cổ phiếu Hòa Phát đã đã quả quả Phương Hòa đã chuyển dần từ ờ, từ cái trạng thái giảm trong ngắn hạn chuyển sang cái trạng thái tăng tăng giá mới. Tuy nhiên nếu mà nhìn ờ, một cách rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là Ờ, trước mắt cổ phiếu này nó sẽ có những cái vùng cản khá mạnh đây là cái vùng mà đỉnh trước đó mà cổ phiếu đã đã đã uh, đã tăng giá sau đó bị uh, bị bán ngược trở lại thì đây là một cái vùng giá mà sẽ khá quan trọng của của Phước Hòa trong thời gian tới uh, thì đối với những cái nhà giao dịch trong trong trong ngắn hạn thì chỉ khi mà chúng ta sẽ sẽ tham gia cổ phiếu này khi mà chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu rằng cổ phiếu đã vượt vượt lên trên cái vùng giá vùng quanh vùng 62 đến 64 là cái vùng đỉnh trước ờ, trước đó của của Phước Hòa thì khi đó cái xu hướng của của cổ phiếu này nó sẽ nó sẽ chính thức nó confirm xác nhận cái ờ, yếu tố là đảo chiều ờ, xu hướng từ từ xu hướng giảm sang xuống tăng giá mới khi đó thì cái cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường nó sẽ sẽ sẽ sẽ lớn hơn đối với cổ phiếu này à, còn còn về nhìn về một yếu tố về mặt dài hạn một chút thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vùng giá quanh 56 ờ, này là một cái vùng mà uh, là một cái vùng giá mà hỗ trợ có hỗ trợ rất mạnh trong ờ, trong cái giai cái cái giai đoạn vừa rồi đây ạ khi mà nhiều lần cổ phiếu đã đã đã về đây và đều bật tăng trở lại đây quý vị có thể nhìn nhìn thấy một vùng giá đây đó thì đây đang đang là một cái vùng mà hỗ trợ khá là tốt cho cổ phiếu Phước Hòa trong trong trong cái thời gian vừa qua chính vì thế đây cũng là một cái vùng mà mà các anh chị nhà đầu tư mà mà nhận thấy rằng là cái tiềm năng ờ, tăng ờ, tăng trưởng của của Phước Hòa trong đoạn giới là là là, là tốt ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể uh, mua ờ, có mở cái vị thế mua của mình quanh cái vùng giá 56 khi mà cổ phiếu điều chỉnh lại vùng vùng giá này uh, cho một cái cái vị thế mà có sẵn cổ phiếu. Còn cái trường hợp các nhà đầu tư trong ngắn hạn ấy thì có lẽ khi với cái giao dịch ngắn hạn nó đang khá là khó khá là khá là khó giao dịch ở, ở trong cái vùng này thì uh, uh, quý vị có thể uh, kiên nhẫn chờ thêm chờ cái cổ phiếu nó chính thức nó xác nhận một cái cái ờ, cái việc mà nó đảo chiều cái xu hướng từ từ xuống giảm sang xuống tăng để tham gia thì cái vùng giá mà chúng ta sẽ đặc biệt ờ, quan quan tâm đến cổ phiếu Phước Hòa trong thời gian tới là chính là cái vùng mà mà mà mà đỉnh trước đó mà mà, mà Linh có kẻ trên đây cho cho anh chị ờ, theo dõi chính là cái vùng giá này và khi cổ phiếu tăng lên trên vùng giá này và sau đó cổ phiếu quay ngược trở lại retest thì đó chính là một cái cái cơ hội cực kỳ tốt để để anh chị ờ, để anh chị nhà đầu tư có thể ờ, ờ, mở những cái vị thế mua vào ngắn hạn cho cổ phiếu này nếu mà mà cái nhìn nhìn thấy cái cái yếu tố này nó xảy ra trong cái cái cái thời gian tới đó thì um, tổng kết lại thì linh có uh, về trường hợp về về cái mặt phân tích kỹ thuật của cổ phiếu phước hòa này thì linh có hai lưu ý chính thì đối với nhà đầu tư ờ, dài hạn thì anh chị có thể ờ, quan tâm cái vùng giá quanh 56 ờ, là cái vùng mà đang có cái mức độ hỗ trợ khá tốt của cổ phiếu này trong trong thời gian vừa qua. Anh chị có thể mở một một phần vị thế tại cái vùng giá này nếu mà cổ phiếu nó điều chỉnh thời gian tới điều chỉnh về lại quanh vùng này. Trường hợp thứ hai đối với nhà đầu tư mà có cái trường phái giao dịch trong ngắn hạn, tức là chúng ta mua bán trong ngắn hạn để hưởng cái chênh lệch giá thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ cái cái cổ phiếu này nó nó tăng lên cái vùng giá đỉnh trước đó đâu đó quanh vùng 62 đến 64 và chúng ta xem cái ờ, phản ứng giá tại vùng giá này ờ, như thế nào và khi mà có một tín hiệu cổ phiếu ờ, tăng mạnh vượt qua vùng giá này thì đây chính là cái tín hiệu tốt để để các nhà đầu tư trong ngắn hạn các nhà đầu cơ trong ngắn hạn có thể tham gia mua vào, vào cổ phiếu này bởi vì khi mà cổ phiếu đã vượt lên trên vùng này thì chính thức cổ phiếu chính thức xác nhận một cái cái bước vào một xu hướng tăng giá mới và khi đó cái cái cái đà tăng giá và cái nhịp tăng giá cổ phiếu nó sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà À, cái ờ, cái xu hướng đã được thay đổi và rất và nhiều các nhà đầu tư nhà đầu cơ họ sẽ ờ, họ sẽ có sự hành xử ở cái vùng giá này đó thì trên đây là cái quan điểm về ờ, góc nhìn kỹ thuật của của Linh về cổ phiếu Phước Hòa cũng như là cái các vùng giá mà mà cho những các nhà đầu tư dài hạn hay là cho các nhà đầu cơ trong ngắn hạn có thể quan tâm trong trong cái thời gian sắp tới thì tiếp theo xin mời anh Tuấn sẽ tổng hợp lại với quý vị các điểm nhấn chính của cổ phiếu Phước Hòa trong cái buổi ngày hôm nay xin mời anh Tuấn ạ Ok, như vậy là chúng ta xin ờ, Tuấn xin cập nhật lại cái ờ, cổ phiếu PHR thì ờ, cổ phiếu này có rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng mà cái phần về mặt cơ bản thì cái rủi ro lớn nhất của doanh nghiệp này đó là rủi ro tăng chậm tức là giá cổ phiếu sẽ tăng chậm nguyên nhân là việc triển khai các dự án bất động sản khu nghiệp có thể bị bị chậm chậm lại do cái quá trình sai phạm của các lãnh đạo tỉnh Bình Dương thì đó chính là cái cái quan trọng điểm quan trọng nhất về mặt cơ bản về mặt kỹ thuật thì anh Linh cũng đã nói rồi đó là ờ, cái vùng 56 này vùng ờ, khá là an toàn tức là quanh vùng 56 là vùng hỗ trợ rất là mạnh và khá là an toàn để có thể tích lũy một phần cho đầu tư dài hạn còn ờ, khi nào cổ phiếu vượt qua cái mức mốc khoảng 62 đến 64 nghìn thì lúc đó mới là một cơ hội khiến cho cái giá cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn rất là nhiều thì đó thì nó cũng trùng ý cái vấn đề cơ bản tức là có thể là từ giá vùng từ 56 đến vùng 62 giá cổ phiếu sẽ tăng rất là chậm à, nó chờ cái cơ hội từ à, việc chính sách được mở trở lại đối với ở bất động sản công nghiệp thì hoàn toàn điều đấy có thể xảy ra và như vậy là việc đà tăng của uh, tức là đứng ở quan quan điểm như thế thì nhiều khả năng rằng PSR sẽ là phù hợp với một quan điểm đầu tư trung hạn tức là khoảng 3 năm hơn là một ờ, cơ hội ngắn hạn tính trong khoảng một năm đó và thực ra trước đây thì uh, team của Tuấn tức là trung tâm tư vấn đầu tư đã đưa ra cổ phiếu SSC cho cơ hội đầu tư bất động sản khu công nghiệp trong ngắn hạn tức là trong một năm tới thì quý vị có thể tham khảo lại video đó uh, trong cái phần tiêu điểm đầu tư mùa 2 rồi và đây chính là cái Facebook của Tuấn và nếu như anh chị ờ, có câu hỏi gì thì anh chị có thể ờ, chat trực tiếp với Tuấn qua cái Facebook này đồng thời rằng là Tuấn xin nhắc lại một điều đó là khi quý vị lựa chọn cổ phiếu để đầu tư thì quý vị nên lựa chọn những cổ phiếu mà có cái giá trị tăng dần chính là đường màu đỏ cái biểu đồ kia của Tuấn đó thì cái đường màu đỏ chính là thể hiện rằng là giá cổ phiếu đang tăng dần theo thời gian và nếu như quý vị có mua đắt phải cổ phiếu đó thì một thời gian sau uh, cái giá trị ấy, nó sẽ vọt quá cái giá mức giá mà quý vị mua và quý vị rất rất nhanh qua điểm hồi vốn đó là một ờ, điểm mà Tuấn rất mong muốn quý vị ờ, để ý khi lựa chọn cổ phiếu đồng thời thì uh, hôm nay cũng chính là buổi uh, cuối cùng uh, về mùa 2 uh, tiêu điểm đầu tư uh, mà Tuấn đã chia sẻ thì tạo sau ờ, cái số này thì tạm thời ờ, Tuấn sẽ tạm ờ, dừng cái chương trình tư điểm tư này một khoảng thời gian và trong thời gian đó thì những khách quý vị là khách hàng của Virex có thể tham gia uh, tiêu điểm đầu tư offline tức là những bản mà có dành riêng cho khách hàng Virex qua các các bạn dùng khách hàng thì các quý vị có thể theo dõi qua đó rồi ok uh, xin cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã đồng hành và theo dõi chương trình tiêu điểm đầu tư của Tuấn trong thời gian qua Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.